ơi mọi người dạ. mọi người có biết chúng ta đang ở đâu không ở, đâu ở nhà à. tù nè nhìn là biết liền <laughs> ờ đúng rồi sammy thông minh nè à. cái này chính là một cái nhà tù các bạn ơi mấy bạn biết nhà tù nhà tù gì không trời ơi mình sẽ xin giới thiệu các bạn luôn nha đây chính là một cái nhà tù màu tím mấy bạn ơi đó nhà tù màu tím nha ghê chưa ghê chưa nè bạn nhìn xung quanh nè Huế, đó thấy không sai rồi nè mấy bạn thấy không mấy bạn nhìn xung quanh nè đó thấy không màu tím nè tím ra tím riệm luôn thấy không quá trời màu tím luôn đó thì hôm nay nè mình sẽ cùng với các thành viên của hero team bọn mình sẽ cùng nhau gọi là trốn thoát gọi là vượt ngục khỏi cái nhà tù màu tím này nha anh em nhưng mà cái nhà tù màu tím này không phải là một cái nhà tù bình thường đâu nha không phải là muốn vượt ngục là vượt ngục đâu mấy bạn biết lý do vì sao không đây mình sẽ cho bạn xem nha ở bên đây nè mình sẽ cho bạn xem nè đây ồ bạn thấy không ui nó lăn nó lăn kìa nó lăn kìa ui xin giới thiệu các bạn đây chính là những con robot các bạn ơi đây chính là một cái nhà tù của robot đó nha và hôm nay bọn mình sẽ phải chiến đấu với những con robot để có thể vượt ngục ra khỏi gọi là cái nhà tù màu tím này bạn ơi đó ghê không ghê không rồi ok không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau vượt ngục hay nào bạn ơi let's go One hour later Rồi ok bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa Rồi Ok sẵn sàng rồi đúng không Ok Ủa, ủa, Sam Sam kiếm đâu ra cái cây cây kiếm đẹp quá vậy Trời ơi tôi mua đó chứ sao không biết hả trời ơi Xạo xạo xạo xạo mua gì mà mua Nó nằm trong đây đầy luôn nè thấy không nè thấy không Có một cây trong đây nè Ôi bài đặt là tôi mua đồ Ở trong rương có bài đặt kêu là tôi mua đồ Nó bài đặt nó xạo đó ha Trời ơi ok ấy da, da, tôi xin lỗi xin lỗi ok trời mới mới quýnh cô cái thôi ok rồi sai cũng có mà có mình tôi không có vậy nè bên đây có nè nè một cây dư nè à, à, à. rồi ok đó rồi bây giờ chúng ta đã có kiếm rồi nè bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tiêu diệt những con robot và vượt ngục khỏi nhà tù màu tím nha anh em let's go let's go đi thế nào ok ok rồi bây giờ đến với uh, gọi là ải đầu tiên để xem nó là gì đây u uh, Ui, Ui. luôn nè. Đây là một con robot, một con ro robot bánh xe hay sao bạn ơi, nhìn nó giống con Ramet ở trong gọi là Liên minh huyền thoại ghê luôn á. Nó biết lăn lăn lăn, lăn nè. ui anh dịch Tại sao lăn mình cũng vậy? Sao? Hey, mày hả mày? Mày mày hả? Robot bánh xe nè. Ủa, à, tính ra từ nãy giờ mình thấy ông Siro ông, ông giết Simmy hoài luôn ta. ok. À. Quýnh nè, quýnh nè quýnh tập trung quýnh cái con robot này đi rô quýnh Simmy làm gì mày mày hả mày rồi ok u uh, còn một con yêu quái màu vàng nè bạn ơi Giết nó giết nó Đúng, đúng rồi Rồi Đúng rồi con yêu quái Mr dịch vàng nha bạn 14 Hero team có vấn đề về quan học Ok Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi bây giờ mình đã kiếm được ba viên kim cương nè Bây giờ mình sẽ bấm vào đây Và mình sẽ chế tạo cho mình thêm một cái gọi là cần gạt nha bạn nha Đó chế tạo cái cần gạt nè chúng ta sẽ lắp vào đây chúng ta qua bên màn tiếp theo nha Nhưng trước tiên mình sẽ nhìn qua đây coi màn tiếp theo là gì đã Ôi màn tiếp theo là những con gọi là robot máy bay các bạn ơi các bạn coi kìa nó đang bay bay bay kìa Wow, ghê thiệt chứ Ok rồi, mở cửa nè Mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi, ok vô. Tiến lên, qua nào oh, Wow, trời ơi bạn ơi, bạn coi nè Ui, những con robot máy bay nhìn đẹp gì đâu luôn các bạn ơi Nhưng mà nó nó là kẻ xấu cho nên chúng ta phải phải sẽ phải tiêu diệt bọn nó bạn ạ à. Mày, mày hả? Mày nè Ui, trời ơi bạn ơi, mấy con robot này mặc dù là nó nó nhỏ xíu à Nhưng mà nó rất là khỏe luôn nha Chém quá trời luôn nó mới chết Hả gì anh? Em qua em nhìn bạn gái em có vấn đề làm sao mà đứng trong cửa đâu, đứng la hét lên nó không qua đánh vậy? Ơi sao? Bà làm gì à? Sao bà không qua đây? Qua đây phụ coi, <laughs> đứng bên đó làm gì? Tao lao thiệt. Cổ vũ mọi người á. Cổ vũ nhưng mà cổ vũ tí nữa mọi người bị giết chết giờ. Ờ mày hỏi robot màu xám. Ơi, ơi khoan, con robot này màu xám. Có khi nào con robot này là là gọi là đồng bọn của Sammy không ta? Sammy là kẻ xấu đúng không? Nha, không, không nha. Sammy là kẻ xấu đúng không? Không phải hả? Không, ok không phải thì thôi. Tôi là người tốt, tôi không phải là người xấu. Ok, mày mày hả mày? Robot nè. Ô từ nãy giờ giết mà mình không lượm được viên kim cương nào hết các bạn ơi. Có ai lượm được kim cương không? Có nè. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đưa đây, đưa đây tôi cầm cho. Ok, một viên kim cương. Rồi đây đây. Rồi, Sammy có được một viên hả? Ok. Còn ai nữa không? Oh, Siro. Rồi, Siro thêm một viên nữa nè. Đó. Bốn viên em. Xí đồ kiếm đâu ra nhiều vậy Để dạ, ông mà Cái gì Ê trời sao, sao đến Ủa kỳ các bạn ơi Sao mà cái map này có đến tận 7 viên kim cương dữ vậy Nhiều dữ vậy trời Ờ thôi kệ kệ không sao sao mình cũng kiếm được kim cương rồi thôi giờ mình cứ chế cần gạt đi rồi mình qua bên map tiếp theo nha ok chế được hai cái cần gạt luôn bạn ơi <laughs> trời ơi nhiều vãi ok để xem coi con tiếp theo là con gì đây ủa cái con gì đứng ở bên kia nhìn lạ lạ ta mình không nhận ra con đó là con gì hết các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ sẽ qua bên đó thử nha ủa mặt đen đi ở ngoài lưu lưu lưu lưu lưu để thoại sinh lưu để thoại sinh mọi người ơi coi chừng quên nha à tiếp theo là con gì đây ta ôi mọi người ơi con này con gì nhìn lạ quá vậy em em lần đầu tiên thấy cái con gì mà nó to thế này luôn nè mọi người cái con này nó có nguyên một cái đầu lâu luôn bạn ơi cái đầu lâu của nó to đùng luôn ui anh dịch anh thử đứng đứng đứng bằng bằng nó coi ui ai Ui. Trời ơi con này mạnh dữ vậy trời Mình mới quýnh nó cái thôi Nó nó quăng nó bắn tên lửa mình chết queo luôn Trời Trời ơi, nó bắn tên lửa Sammy chết queo luôn Trời ơi, con này nè nó biết bắn tên lửa bạn ơi Ghê dữ vậy Ôi ơi, trời Nó bắn sao bởi luôn cái nhà tù màu tím luôn bạn ơi Thôi, thôi kệ đi, mình cứ vượt ngục tiếp đi Ủa, ủa, ủa rồi con đó đâu rồi Ủa đâu rồi Ủa đâu rồi Ủa, ủa cái con đó sao sao mà nó nó, nó, nó, nó, nó dễ chết vậy mới quýnh có mấy cái mà chết queo rồi Ủa rồi có ai làm được kim cương không? Nó đâu nó tự bắn chân nó tự nổ tự chết á. Ừ, tôi lượm này, tôi lượm được nè không? Ủa kỳ ta <laughs> Ủa mấy bạn ơi Sao cái con này nhìn nó to mà nó yếu xìu vậy trời Trời ơi trời Đây là Mới gọi là cụ thể cho việc to xác mà không có não Mới quýnh có vài cái hơi chết queo luôn ờ, Nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là bởi cái nhà tù hay chúng ta vượt vượt vượt ngục từ chỗ từ chỗ này luôn đi mọi người ờ, Ok rồi Quyền nha à, ok thôi kệ <laughs> mình cứ tiếp tục qua qua bên mấy cái nhà tù tiếp theo đi không thôi là không không có clip cho các bạn xem đâu <laughs> ok rồi qua tiếp nào trời trời ơi sammy té xuống dung nham rồi các bạn ơi hậu đậu gì đâu á mọi người đừng có quýnh nhau nữa mà trời là trời anh em với nhau là phải có tình đoàn kết với nhau chứ cứ quýnh nhau hoài à rồi ok bây giờ chúng ta sẽ gọi là đến với một cái chỗ cái này là gì đây cái này là lava hả ui lava không hả bạn ơi anh dịch xuống dưới đó đi <laughs> rồi xong anh dịch tiếp queo luôn bạn ơi <laughs> rồi ok hả biết làm gì nè anh biết cái trò này chơi sao nè lên đây đứng nè xong rồi nhảy xuống giống như đi hồ bơi á tào lao tào lao cái này là lava chứ phải là hồ bơi đâu trời ông đô ông ông ông bị nước quá bạn ơi trời anh nghĩ sao vậy cái này là lava đó anh nhảy xuống đó là anh biến thành gọi là sói sói nướng luôn á tào lao thiệt ờ, làm cách nào để vượt qua cái đống lava này ta nếu như mà bây giờ mình dùng cái cách cũ anh em đó chính là mình chịu hồi cái con ngựa này ra Thì video sẽ không còn gì thú vị nữa bạn ơi Trời ơi trời chịu hồi con ngựa này ra hoài chán lắm mình phải tìm một cái cách nào đó mới hơn để vượt qua được cái đống lava này thì nó mới hay bạn hiểu không ồ ờ, cách nào vậy ta à mình mới nghĩ ra được một cách rất là hay bạn ơi à đây đây mình sẽ cho bạn xem nha mình sẽ vào trong cái đống skin của mình nè đây ở trong đống skin này của mình anh em mình có một con robot có tên là robot uh, à, star và con này là một cái con gọi là máy bay các bạn ơi đây mình sẽ cho bạn xem nha bây giờ mình sẽ biến thành máy bay cho bạn coi nè bum đó mình đã biến thành máy bay nè ghê không ghê không à, à, à, rồi, rồi, rồi, rồi xong rồi xong rồi xong chết queo tào lao luôn trời ơi bạn ơi vừa mới biến thành robot xong té xuống lava chết queo luôn bạn ơi rồi trời ờ, ok bây giờ bây giờ mình sẽ thử gọi là biến thành con robot sau đó mình bay qua bên kia thử nha các bạn nha rồi ok bây giờ chúng ta sẽ leo trên cao này nè leo trên cao mọi người ơi có ai có con robot này không có ai có thì dùng dùng chung với em nha còn người nào không có thì uh, gọi là tự tự bơi qua đi OK，来。 Ok bạn ơi, các bạn đang thấy là một con cá mập đang bơi bên dưới lava và và, và bơi qua kia. <laughs> bơi qua rồi. Mấy bạn ơi, Sammy không có robot cho nên là Sammy đành đành phải bơi bơi qua lava luôn bạn ơi, tội nghiệp Sammy ghê luôn á. <laughs> ok. Đây, tôi cũng đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ biến thành robot nè. Bùm, đó. Ok, team team của mình bây giờ đã biến thành robot hết luôn rồi các bạn ơi. Anh Siro nè, Timmy nè với lại là mèo Simmy biến thành biến thành robot hết rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau bay qua nha. một hai ba bùm chiêu đó en en en en bay qua nè à. ghê chưa trời ơi cái gì bị bị dính dính trên cái cửa sổ vậy leo leo xuống đây nhanh lên leo xuống đây rồi ok rồi qua được rồi nè ủa simmy chưa qua được nữa hả chưa chưa coi lại nè ba hai một bay u bùm hay quá rồi ok Ok bạn ơi, thì bây giờ Hero Team bọn mình đã qua được bên đây rồi nè Quá đơn giản Rồi, bây giờ mở cửa qua bên mạng tiếp theo nha Bùm, mạng tiếp theo là gì đây Ôi, Ui, Trời các bạn ơi, dạ. bên đây là một đống gọi là gai nhọn luôn bạn ơi, bạn coi nè, quá trời gai nhọn luôn. Rừng gai Ồ. luôn. Cái này là mình nghĩ rằng phải nhờ anh Siro qua mới được tại anh Siro giỏi giỏi bắt cua lắm. Trời ơi, mình mới nói xong cả ông ông bị tung trúng mấy cái gai mất máu rồi bạn ơi. <laughs> ok, lưu để hồi sinh nè. Bây giờ mình sẽ gọi là đi qua bên đây qua bên đây thử nha. Ủa, Ủa, Ủa, Ủa sao dạ? Ủa sao Timmy bay bay qua được vậy Ủa Trời Ủa? tôi không bị gì luôn á Không mắc một giọt máu luôn á không Trời Ủa? tôi thử Ủa, Ủa kỳ vậy kỳ vậy Ok vậy kỳ vậy Đâu đâu đâu mình mình thử coi mình thử coi Trời trời lạ vậy lạ vậy Ok bây giờ mình sẽ biến thành máy bay nè Bùm wow. Ok giờ mình sẽ bay qua thử nha Hey wow. Ui Ui mấy bạn ơi Wow Thì ra là máy bay có thể bay qua được Gọi là cái đóng gai này các bạn ơi Ghê thiệt Ok rồi bây giờ mình sẽ bay đến đây nè Rồi mình mở cái rương coi cái rương có gì đây Cái rương có gì không ta Ờ, mình, mình sẽ biến thành người nha Ok rồi, mở rương nè Ô, trong rương có kim cương các bạn ơi Ôi nhưng mà khoan, bây giờ mình đã có ba khối kim cương rồi Vậy mình lấy làm gì nữa, thôi kệ đi, bỏ Không thèm nữa, mình đã có ba khối Ê. kim cương rồi Hả gì? Không, ông đừng bỏ gì chứ, bữa biết đâu nó gài mình á gài gì gài mình có ba khối kim cương mình chế cần gẹt là mình qua được rồi thôi kệ đi không sao đâu ok bay qua đây nè ơi, nhìn với tôi bất tử này phong ơi rồi, ok luôn nè không bị chết luôn đâu ui nè anh dịch bất ừ, ủa cái gì á sao anh dịch với lại sam sammy có thể chạy qua được cái đóng gai này luôn ta hay là chúng ta em nghĩ rằng là chúng ta biến thành robot là chúng ta có thể vượt qua đây mà an toàn luôn mọi người ơi wow hay vậy wow chạy chạy xuyên xuyên qua đóng đóng gai này luôn hả ghê vậy u uh, hay quá ta ờ không sao đâu ok rồi bây giờ mình sẽ bỏ ờ, kim cương vào đây mình sẽ chế cần gạt nè wow tính ra là cái skin robot này tiện ghê ha mọi người ha ủa khoan ừ. sao ông rô to đùng vậy ủa anh rô sao anh to đùng vậy <laughs> à biết nữa tự nhiên tự nhiên anh, anh bị biến bự cha bá luôn <laughs> trời sao con robot của rô nó to đùng vậy trời ok rồi bây giờ mình sẽ mở cửa nha oh, ok mở cửa nè mở ra rồi qua bên map tiếp theo nè mọi người ơi mọi người đâu rồi qua đây qua đây qua đây ô uh, mọi người ơi bên đây em thấy cũng có một con robot nữa nè hình như là anh em của chúng ta nè ủa ôi anh bự bằng nó nè phong anh bự bằng nó nè ôi ôi đúng quá là dịch kìa ôi ôi đừng quên là dịch kìa ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, coi anh anh anh anh dịch cùng với lại con robot này solo với nha mọi người tránh ra mọi người tránh ra ok anh dịch với con robot ai sẽ chiến thắng đây quýnh nhau đi đúng rồi ủa dịch quýnh bằng tay không chứ rồi, rồi xong dịch chết veo <laughs> dịch chiếc veo luôn các bạn ơi ok thôi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt con robot này thôi các bạn ơi chứ không thôi đừng quýnh chết anh dịch rồi đó ok mày đâu rồi mày mày hả robot ơi mọi người cẩn thận nha coi chừng mình quýnh lộn người người của bọn mình luôn á trời mày hả robot nè mày để dám anh, giết anh dịch ok, okay để anh rô đây anh rô cũng to đùng y y y hệt nó nè để anh rô solo nó bạn ơi ok chém nhau đi chém nhau đúng rồi hay quá Ồ, rồi chết queo luôn bạn ơi Ồ, lụm kinh nghiệm nè rồi có lụm được gì không kim cương hả ok ok wow có kim cương nữa rồi nè Ok bây giờ mình sẽ gọi là chế tạo cho mình thêm một cái cần gạt nữa nha các bạn nha Wow Tính ra là cái map này mình bắt đầu thấy thú vị rồi đó Ui bên kia cũng có một con robot nữa kìa các bạn ơi Mà con robot này nó màu tím hay sao á Ok để mình qua thử nha Ok rồi anh em ơi chuẩn bị qua qua bên đây chiến chiến đấu với con robot tiếp theo nè Ooh. Cái con robot này nhìn nó khá là nguy hiểm mấy bạn ơi Wow bên đây là một con robot màu tím nè các bạn ơi Chà nhìn xịn thật sự luôn á Ây trời Ủa Sao có đến tận hai con robot màu tím như vậy Ủa khoan Hình như ông này là Ủa cái này là ông Siro mà Ủa Rô tự anh biết anh nói chi vậy <laughs> Anh muốn solo đó để coi coi ai mới là hàng fake ai là hàng yêu Ok Má được rồi. rồi Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau xem anh Siro với lại con này chiến đấu với nhau coi ai mạnh hơn nha Nhưng mà khoan Rô anh phải quýnh bằng tay không trai cho anh quýnh bằng kiếm Quýnh bằng kiếm là ăn gian rồi Hiểu không? Ok, ok rồi Rồi ok bắt đầu rau một trận chiến giữa Siro Official cùng với lại là con robot màu tím lè tím liệm Ok, chuẩn bị, hai người đã sẵn sàng chưa? Vô Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu quấn nhau đi Bùm, đó, bắt đầu đấm nhau kìa Ui trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi, căng thẳng quá Ui trời ơi, cái con đó không hề đụng được vô trong người của anh Rô luôn Wow, anh Rô đánh hay quá Đấm nó Rô, đúng rồi, đấm nó Trời ơi, đấm nó, đúng rồi Chém nó, ủa mà khoan hơi, nó hơi nó hơi lâu rồi Thôi anh móc kiếm ra anh chém đại đi, Loro mệt quá <laughs> Ok, dạ. chém nó đi Rô ai chỗ nó quýnh rô kìa wow để coi coi ai là người chiến thắng đây ui ui đánh nhau đánh nhau ui trời rô đã bị ăn hai đấm của con robot liệu rằng rô có sống sót nổi hay không đây ok chém nó chém nó đúng rồi chém nó rồi đây rồi xong anh siro chết queo luôn bạn ơi hay, ngay cả một con robot to đùng như anh siro mà còn thua thì huống gì là bọn mình chắc bọn mình bị đấm một cái thôi mình chết queo luôn á cho nên là thôi chơi theo kiểu phong cách của người việt nam đi nào anh em ơi quýnh hội đồng nó hội đồng đó mày mày mày mày mày mày hả mày mày mày mày mày mày tôi chơi hội đồng mày luôn nè quýnh mày chết luôn nè con robot kìa sa mày mày hi lý tiểu long đây dạ ôi trời trời trời ai à ủa sao sao quân ta tàn sát quân ta không vậy ủa sao từ nãy giờ em để ý nha <laughs> em, không bị bọn nó quýnh chết Sammy giết ba thằng liền <laughs> em thấy Sammy tàn là Sammy nó giết em không à tàn là Sammy nó giết em không anh ơi Trời ơi, tức cái con này ghê á, bây giờ tao sẽ qua tao giết mày. Mày thôi, mày hả mày, chết đi. Ủa, ủa mà khoan. Ủa, đánh lộn rồi sao á? Ủa khoan, hình như à. cái con đó là ông Siro đúng không? à, xin lỗi đâu xin lỗi đâu em xin lỗi trời ơi, tại vì ai ai biểu anh đổi skin giống y hệt con robot đó chi làm cho em lộn em quýnh nhầm anh luôn xin lỗi xin lỗi <laughs> ok ủa mà khoan mọi người giết cái con đó mọi người có được gì không thằng sống thân thần đây phòng ơi tôi đưa cho ông nè đó ừ, một cái mũi khoan đâu đâu được gì Trời, tào lao cái cây kiếm này ai cũng có mà tào lao thiệt ok rồi bây giờ để em ra em khoan cửa cho mọi người thoát ra nha à. Vượt ngục thế nào anh em ơi Tính ra là hồi nãy chúng ta đã có thể vượt ngục rồi Chúng ta kiểu gọi là ờ, kiểu rảnh rảnh rảnh rảnh Chúng ta vượt vượt thêm mấy cái ngục nữa <laughs> ok chúng ta là người chân chính rồi không rồi ok ok bạn ơi thì bây giờ mình đã cùng với anh siro nè anh mít dịch sammy simmy và timmy bọn mình đã cùng nhau vượt ngục khỏi nhà tù màu tím của bọn robot gọi là s ác ma rồi bạn ơi đó bạn thấy mình ghê không các bạn thấy hero team mạnh không trời ơi quá mạnh luôn đúng không nào cái nhà tù nào bọn mình cũng có thể vượt ngục qua được hết